Thưa quý vị và bà con, vừa rồi thì chúng ta đã được nghe kỹ thuật viên Lâm Văn Thắng của công ty cổ phần nhựa Super Trường Phát chia sẻ về à, quy chuẩn kỹ thuật của phao nổi HDPE trong nuôi trồng thủy sản. Hiện tại thì Ngọc Tuyết đang có mặt tại bè nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Nguyễn Sĩ Bính thuộc à, hợp tác xã Phất Cờ, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Và ông cũng là một trong những người đã tiên phong trong việc thay thế 3.000 phao xốp bằng à, phao nổi HDPE trong nuôi trồng thủy sản. Và ngày hôm nay thì ông cũng sẽ giới thiệu cho quý vị và bà con về cách lắp đặt à, phao nổi HDPE thay thế phao xốp trong nuôi trồng thủy sản. Xin chào ông ạ. Thưa ông là để à, thay thế phao xốp bằng à, phao nổi HDPE trong nuôi trồng thủy sản thì bà con nông dân sẽ cần phải chuẩn bị những vật tư như thế nào ạ? À, thưa bà con muốn thay phao xốp bằng cái vật liệu bát HDPE trong nuôi trồng thủy sản thì trước mắt là ta phải căn cứ vào đối tượng nuôi tức là về nhuyễn thể thứ nhất là phải cái mật nước mình phải định hình lại khảo sát lại dài rộng và diện tích là bao nhiêu và các cái dòng chảy đi theo cái dòng chảy thì ta đi theo núm là dọc dòng chảy và trước khi đi vào ấy thì làm công tác chuẩn bị gồm những gì thứ nhất là phao đây phao à, HDB phao vuông Đấy, là phao này đã thuộc quy chuẩn của như vậy là Quảng Ninh quy định rồi và đạt quy chuẩn. Thứ hai là dây, đây dây dây, dây thừng đây cái loại dây này tùy thuộc vào độ dài của mặt bàn còn lại để cái giữ dây này thì lại phải cọc gọi là cọc để giữ hai cái đầu dây còn các cái dây cột vào trong cái cọc này lại là nọc đấy, đấy, đấy phải chuẩn bị phao này nọc này cọc này dây này và giống Vâng ạ, vậy thì với những ờ, vật tư như thế này thì sẽ có tác dụng như thế nào thưa ông? Thứ nhất, cọc để giữ các cái đầu dây, định vị các cái đầu dây để tránh cho bão. Nhưng mà nhớ rằng cái cọc phải phát nhọn kia, tức là một đầu để xuống bùn, nó sẽ dễ xuống. Đấy là về cái cọc. Còn cái dây này, tức là cột vào cái cọc này là một cái dây, dây nọc là khoảng 40 mét. Tức là cái thế này càng dài thì nó độ giữ nó càng khỏe. Đấy, và cái dây để buộc các cái đường phao giữa quả phao với nhau để treo dây hầu cũng bằng dây này thế còn cái dây này gọi dây nhỏ này tức là gọi là dây gà để trói các cái phao tức là cột các cái quả phao lại nhau định vị lại đấy thì đây còn lại cái búa này và cái đinh này là sẽ là đóng để giữ sau khi mà cái này nó xuống bùn bùn nó sẽ đẩy cái này sẽ đẩy bùn và nó hơi dây này nó không tụt lên trên này nữa Vâng thưa ông, sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị xong vật tư rồi thì à, chúng ta sẽ tiến hành lắp đặt như thế nào? Ông có thể à, giới thiệu cho quý vị và bà con được không ạ? Tôi à, vừa rồi tôi đã giới thiệu với này cô bác bà con là về cái công tác chuẩn bị và cái tính năng của từng các cái vật dụng dùng cho công tác là thay vật liệu phao xốp bằng HDPE và bây giờ tôi sẽ giới thiệu phần quy trình cụ thể để việc thay thế. Thứ nhất là để đóng một dây đòi hỏi một cái dây độ dài tùy thuộc 250m hoặc là 100m à, tùy thuộc vào diện tích của mình thì cần hai cái cọc một đầu dòng nước và một đầu cuối dòng nước và sẽ dùng dây này khoảng dài khoảng 40 mét ta làm dây này trước đây là bà con đưa như thế này Đấy. xong quay sang bên này xong luồn như này như vậy là bà con thấy nó nó tạo thành một cái số, một cái số như thế này đấy. càng kéo nó càng vào đấy nó như thế này đấy và con sẽ luồn cho tôi một cái này nữa cho cho chắc chắc nó sẽ nằm ở giữa này sau đó dùng đinh đóng như thế này đóng ba cái mục đích của nó là gì khi đóng xuống bùn bùn sẽ đẩy vào đây không bị cái dây này sẽ tuột lên trên Đấy, cắm nó bùn ngập cái cây này cắm bằng ba đoạn như thế này ba cái đinh như thế này Vâng ạ, vậy thì sau khi chúng ta đã chuẩn bị à, xong cọc thì à, sẽ tiến hành bước nào tiếp theo thưa ông? Ta đã chuẩn bị xong các cái cọc và cách buộc như thế này và dùng máy đóng đóng cọc xuống theo vào cái diện tích mình định nuôi. Thế là cứ khoảng cách cọc với cọc là 3 mét dài thì là tùy thuộc vào diện tích xong cái bước chuẩn bị và đã cắm cọc xong và đã bỏ lên một cái dây chờ sau cái quy trình đó ta làm quy trình tiếp theo là sẽ buộc phao lên cái dây định treo hầu tùy đối tượng nuôi ví dụ như nuôi à, đối tượng nào như nuôi hầu thì khoảng cách giữa phao với phao là 2 mét đây là cây này 2 mét đấy ta bỏ một cái khoảng cách này ra như thế này đấy, 2 mét xong đâu đấy 2 mét là sẽ định vị một quả phao ở đây tại sao lại không đấu như thế này mà buộc luôn mà lại phải buộc rời như thế này bởi vì tránh trường hợp gió nó sẽ đẩy trôi nó bị chạy đưa ngón này là một này vòng này hai vòng này sau sở vào đây Đấy rút lại nó ra một cái số 8 như thế này xem đun trở về cục tươi luồn qua đây ít nhất là phải ba vòng tức là ba tao xếp vào thi nó ngay ngắn nó xếp bằng cho nó đẹp đấy đã ba đến năm tao ba này bao giờ chặt cái nỗ này thì thôi thì bây giờ bắt đầu mới này này chiếc ong một này cái này chui trong này đấy này cụ nhát nữa này quay ra ngoài này là thành trở thành chiếc ong này đến bên này cũng như thế Vâng thưa ông, sau khi mà chúng ta đã đóng xong cọc và buộc xong phao HDPE thì ờ, bước tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành buộc dây hầu đúng không ạ? Có hai hình thức treo. Thứ nhất là treo đứng sẽ buộc như thế đó này. Đó, người ta sẽ buộc sát vào phao này cũng như là trao như lần trước một nhát ra ngoài nhát vào trong là ra một cái số 8 ra một cái, cái một gọi là một một cái uh, chói móng lợn người ta gọi là khi cái cái cái cái số 8 nó dít vào nhau xong như thế này là xong là xong đấy như thế là cái dây này nó hình đứng gọi là treo đứng treo đứng đấy thì nhưng mà bây giờ người ta đang sử dụng phương pháp treo võng đó là treo treo võng sau khi ra là sẽ buộc bên nọ vào cái viên kia 14 mảnh khoảng cách như thế nào đó đây đây cô à, bác sẽ chỉnh sát đây một hai gang là đến đây một cái vừa rồi tôi đã giới thiệu cho có hai hình thức treo cho cô bác thứ nhất là treo đứng xong tức là cái đứng đó một giá thể thường là giá thể đứng là 6 mảnh đến 7 mảnh trên một giá à, tức là 6 đến 7 giá thể trên một giây xong đến à, phương pháp thứ hai là đã, hiện giờ là đang thịnh hành và đang là hiệu quả đó là treo võng treo võng gì giữa cái đầu kia đầu dây bên kia với đầu dây này là khoảng cách 3 mét giống như ta treo cái võng trên cái giá thể này là 14 mảnh buộc đầu bên phao bên kia và đầu phao ờ, bên này gọi đây là một lòng còn giữa các cái giá thể võng này với giá thể võng ừ, tương ứng 40 phân Vâng thưa quý vị và bà con, sau khi chúng ta đã lắp đặt xong phao nổi HDPE và thả xuống biển thì phao sẽ được nổi như thế này đây ạ. Và đây là dàn nhuyễn thể hầu mà ông Nguyễn Sĩ Bính đã thả cách đây ít lâu. Vâng thưa ông, sau khi mà chúng ta đã thả như thế này rồi thì à, đã hoàn thành xong các bước để uh, có thể nuôi trồng à, thủy hải sản bằng phao nổi HDPE chưa ạ? Thưa cô bác và bà con là như thế này đã là xong hàng ngày hoặc là vài ba ngày ra là kiểm tra các cái vật thể như túi bóng rác cũng là dành cho đến khi thu hoạch chứ không cần phải vệ sinh nó đi đỡ phải mắc vào các dây hầu đây ví dụ như thế này Đấy, như cái dây này à, thui bóng hoặc các cái môi trường của bà con đi biển hoặc ở dân trên thải xuống là hoặc cây cây que hoặc dây giờ nó mắc vào thì ta gỡ đi như thế này là trong đến 8 à, đến 10 tháng là là ta thu hoạch thì chứ còn như vậy là xong tức là cho đây là cung đoạn cuối cùng Vâng ạ, vậy thì ông có thể à, đánh giá về hiệu quả mang lại từ việc chúng ta sử dụng phao nổi HDPE so với việc à, sử dụng phao xốp như à, trước kia được không ạ? Tôi là người hộ nuôi, được kiểm chứng, kiểm duyệt qua một thời gian nuôi ấy. Thì nếu mà nói đánh giá thì về giá trị thì phao này là đắt gấp đôi so với lại cái phao xốp. Thế nhưng phao xốp chỉ được 2 năm. Nhưng mà khi, sau khi 2 năm nó tóp đi và nó không có độ nổi như thế này nữa. Thế nhưng mà phao này là sử dụng từ 5 năm mà lên cho đến 10 năm mà 5 năm trở lên nhưng người ta đã thêm một cái chế độ bảo trì người ta có thể hỏng người ta bảo hành cho 10 năm thì tính đi tính lại nó vẫn rẻ nếu nói hiệu quả thì thì tính ra là phao à, HDPE vẫn rẻ hơn nếu mà chia cho các cái thời gian sử dụng mà thực ra nó độ nổi thì bà con cứ là là là là, là ban đầu là suy nghĩ là cái phao xốp nổi nhưng không phải chính cái phao này nó mới là phao nổi bởi vì khi vào chịu tải thì phao này không ngấm nước nhưng phao xốp sẽ bị ngấm nước bị hại tôi chứ còn thực ra nói giá trị rất lớn nói thẳng đi và hiệu quả cao chứ không cần phải thực tế rồi, không còn phải phải phải phải phải, phải, phải kiểm chứng gì nữa mà chúng tôi là người đã được nuôi qua một vụ rồi Vâng thưa quý vị và bà con, bà con đã nắm được quy trình lắp đặt phao nổi HTPe để thay thế phao xốp trong nuôi trồng thủy sản. Không quá khó đúng không ạ? Bà con đều có thể làm được. Đồng thời, bà con cũng thấy việc sử dụng phao nổi HTPE cho nuôi trồng thủy sản là yêu cầu bắt buộc của tỉnh và việc sử dụng phao nổi HTPE trong nuôi trồng thủy sản cũng sẽ giúp bà con mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp bà con phát triển thủy sản bền vững. Thưa quý vị và bà con, qua phần hướng dẫn rất cụ thể, chi tiết của anh Long Phan Thắng, công ty cổ phần nhựa Super Châu Phát và ông Nguyễn Sĩ Bính, hộ nuôi trồng thủy hải sản thuộc hợp tác xã Phất Cờ, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Thì hẳn quý vị và bà con đã có thể nắm được quy trình để lắp đặt cũng như sử dụng uh, phao nổi HDPE trong uh, nuôi trồng thủy hải sản đúng không ạ? Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn ông Nguyễn Sĩ Bính và anh uh, Long Văn Thắng đã đồng hành cùng với chương trình của chúng tôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.